Các con thân mến, sau phần đầu cô đã giới thiệu cho các con cách viết đoạn văn về à, một người mà các con yêu quý nhất, người thân của các con. Vậy sau đây cô sẽ mời các con sẽ viết đoạn văn về người thân của mình. Và trước khi viết đoạn văn về người thân của mình thì cô sẽ đưa ra một số bài văn để cho các con tham khảo. Các con hãy cùng nhìn lên màn hình. Cô sẽ đưa ra một số bài văn để các con có thể tham khảo và viết chọn lọc từ ngữ, câu, ý để viết nhé. Trong gia đình, người em luôn kính trọng và tin yêu nhất là bố. Ở đây bạn đã muốn nói về người thân của mình đó là bố của mình đúng không nào? Và bạn đã có một câu mở đầu rất hay. Trong gia đình, người em luôn kính trọng và tin yêu là nhất là bố ở đây không phải là sự à, chăm chút giống như bạn mai à, mẹ mai của bạn nam nữa mà ở đây là bạn kể về người mà bạn kính trọng và tin yêu nhất bố em năm nay ngoài 30 tuổi à vậy là ở đây bạn cũng đã giới thiệu về tuổi của bố mình đúng không nào bố em là bộ đội cũng là kỹ sư giỏi và bạn đã giới thiệu về nghề nghiệp của bố mình ở đây bố bạn chính là một kỹ sư trong ngành quân ngũ. Tiếp theo, bạn đã tả về bố mình với hình dáng và với những đặc điểm bên ngoài như thế nào. Mái tóc đen nhánh của bố luôn được cắt gọn gàng, thể hiện một tác phong quân đội là luôn luôn gọn gàng đúng không nào? Bố thường mặc những chiếc áo phông trông rất trẻ trung. Chứng tỏ bố của bạn ấy ngoài 30 tuổi nhưng mà phong cách rất là trẻ trung hiện đại đúng không? những lúc mặc quân phục trông bố rất oai phong